dường như con phố đã tối đông người để lại nơi đây mình tôi với em ờ. và dường như bờ môi đó beauty in your gần thắt nơi cà vạt về ngoài giản đơn nhưng bên trong một rừng hoa Đà Lạt bỏ lời yêu em ngay sau lần đầu gặp vì trời sinh em ô thêm anh là một cặp này người ta nói anh lạnh lẽo như xa ba vì con gái ngoài em tay anh đẩy đi xa ra biết về tình yêu nhưng ngôn từ không ủy mị làm nhạc luôn phiêu nhưng ra đời không ba hoa yeah cầm đôi tay em chỉ anh như bay cùng với mây tựa như giấc mơ